vòng lẩn quẩn về tài chính các anh chị sẽ thấy rằng á, có những anh chị á, làm à, công á, hoặc là có thu nhập á, hàng tháng á, họ có tiền lương thì bắt đầu họ sẽ đi trả nợ tháng trước họ nợ cái gì họ đi trả nợ hoặc những cái khoản trả góp sau đó thì sao các anh chị họ sẽ đi mua sắm và tiêu xài cứ thấy ai mà đầu tháng có tiền lương là bắt đầu là đi xem phim đi ăn đi chơi đi nhậu đi bar đi quậy rồi đến giữa tháng là bắt đầu là teo tóp rồi sắp hết tiền rồi thì bắt đầu là đi sao ạ à? sống cho qua ngày mua mì gói cầm hơi ngắn gồng và đi vay công mượn nợ làm sao để hôm sau lết qua được cái tháng này để qua tháng sau có lương qua tháng sau có lương lại quay lại cái chu kỳ này cứ nợ rồi lương rồi bắt đầu ăn chơi xa đọa chắc tán rồi đến giữa tháng hết lương rồi lại sao cầm hơi nó cứ như vậy quanh đi quẩn lại quanh năm suốt tháng như vậy nên cái đó được gọi là cái bẫy của người trung lưu của anh chị ạ à. nó giống như là cái anh chàng bình an mà kim chia sẻ câu chuyện ở đầu giờ các anh chị ạ à có nhớ mà hôm nay kinh chia sẻ ra rất nhiều câu chuyện thì anh Bình An đó suốt ngày có lương lánh lương rồi phải trả nợ rồi phải trả sống suốt cả cuộc đời cứ phải chạy theo tiêu sản cho bằng anh bằng em cho bằng chị bằng bè này kia đủ mọi thứ nhưng mà áp lực về tài chính rất mệt mỏi không dám nghỉ việc mặc dù là rất chán rồi muốn ra kinh doanh khởi nghiệp rồi muốn sống cuộc sống tự do thoải mái rồi nhưng mà sao vẫn phải nghèo khó cho đến chết rồi những người này họ tập trung vào tiêu sản mà họ cứ nghĩ đó là tài sản họ cứ nghĩ rằng iphone là tài sản họ cứ nghĩ rằng xe tay ga là tài sản xe hơi là tài sản căn nhà mà họ đang ở là tài sản rồi đầu tháng có lương cuối tháng hết lương họ khánh kiệt vì chi tiêu một cách gọi là vung tay quá chán rồi họ nợ tín dụng cho những cái món đồ hàng hiệu giày hàng hiệu quần áo hàng hiệu túi sách hàng hiệu và người nghèo họ càng ngày càng nghèo các anh chị ha đây là cái sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn này nha các bạn này phân biệt giữa người giàu người nghèo và người trung lưu nha người nghèo là sao các anh chị người nghèo là người có thu nhập rồi sau đó họ đổ tiền vào chi phí có nghĩa thu nhập hai vợ chồng một tháng là 10 triệu đi thì à, họ phải à, trả cho các chi phí ăn ở con cái ăn học họ không tìm cách gia tăng thu nhập mà họ chỉ đồng ý với cái mức lương vài ba triệu một tháng như vậy để họ bao nhiêu họ duy trì cuộc sống có thu nhập là bỏ vào chi phí Còn người trung lưu thì sao các anh chị người trung lưu thì có thu nhập họ bỏ tiền vào tiêu sản là họ lại bắt đầu cho những cái cuộc ăn chơi đi bar đi quẩy đi đồ ăn rồi họ bắt đầu mua những đồ gia dụng trong gia đình của mình mua máy massage mua đồ dùng thấy đi ra um, và là vô theo điện máy xanh đó, thấy cái gì cần là mua lên Tiki, Lazada, Shopee thấy cái gì thích là mua rồi họ có rẻ ra chi phí còn người giàu thì sao các anh chị người giàu họ có thu nhập từ thu nhập đó họ mua tài sản và từ tài sản nó lại tạo ra thu nhập cho họ ví dụ như họ có thu nhập họ mua một cái căn nhà căn hộ chung cư cho thuê hàng tháng họ có tiền họ lấy thì cái căn hộ đó cho họ thu nhập họ lại tích lũy thu nhập đó để mua cái căn hộ số 2 cái căn nhà cho thuê số 2, số 3, số 4 và cả cuộc đời của họ là họ đi sưu tầm tài sản họ đi tích sản có tiền họ mua tài sản từ tài sản nó lại đẻ ra tiền và có tiền họ lại tiêu họ lại dùng tiền đó để đi mua tài sản nên người giàu càng giàu nên người ta hay nói rằng tiền đẻ ra tiền là như vậy đó các anh chị tiền nó đến từ từ tài sản